Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tòa nhà ma của Vạn Thịnh Phát ám ông lớn ngành xây dựng Corticons Trong ngành xây dựng tại Việt Nam người ta rất tin tưởng vào phong thủy Có nhiều người tin vào phong thủy một cách thái quá, thiếu quan sát của một tư duy độc lập có cơ sở nên thường xa đà và mê tín Tuy nhiên, có nhiều dự án dù lớn hay nhỏ nó có, có những vấn đề người ta không thể giải thích nổi Vạn Thịnh Phát đã từng mua lại 3 tòa nhà ma. Tòa nhà đầu tiên là chợ An Đông 2, tòa nhà thứ nhì là Thuận Kiều Plaza và tòa nhà thứ ba là One Thầu. Đây là hình ảnh tòa nhà ma trước khi về tay bà Trương Mỹ Lan. Bản thân bà chủ Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan không mê tín. Bà Trương quyết mua những tòa nhà ma, quyết định cải tạo lại và kinh doanh. Theo quan điểm của bà Trương Mỹ Lan, thì những dự án bị chê thường có giá thấp hơn giá thị trường và đó là cơ hội để kiếm lời lớn. Và theo đánh giá của một số người am hiểu thì bà Trương Mỹ Lan có tư duy của một doanh nhân. Tuy nhiên, bà đã quá coi thường yếu tố tâm linh trong các dự án. Những nhà đầu tư lớn hầu hết là họ không mê tín đến mức tin bất cứ điều gì, nhưng họ cũng thận trọng trước dự, dự án mà họ quan sát là có lỗi phong thủy. Có người thì quy kết cho việc bà Trương Mỹ Lan bị ngồi tù là do yếu tố xem thường tâm linh. Tuy nhiên, hầu hết các đánh giá việc bà Trương Mỹ Lan ngồi tù là vấn đề kết quả của cách làm ăn mang đậm màu sắc chính trị và có khả năng dính đến các thế lực chính trị ở ngoại quốc. Làm kinh tế dính đến chính trị như con dao hai lưỡi vậy. Lúc thịnh thì doanh nghiệp phát triển rất mạnh, nhưng lúc suy thì đổ cũng rất nhanh. Công ty xây dựng Contecons từng là một công ty xây dựng số 1 ở Việt Nam. Trước khi doanh nghiệp này xảy ra tranh chấp giữa các cổ đông cách đây vài năm, khiến những người đã từng xây dựng nên thương hiệu này phải ra đi và vị trí công ty xây dựng số 1 Việt Nam hiện nay rơi vào tay công ty xây dựng Hòa Bình. Đây là hình ảnh đang cho chỉnh sửa tòa nhà ma thì bà Trương Mỹ Lan lại bị vào tù. Mới đây, Vivalen, một công ty con của Vạn Thịnh Phát đã chọn nhà thầu Contech Cons cho dự án IFC e Thầu One. Trước tình hình, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phải ngồi tù, chủ đầu tư Vivaland đã âm thầm rút chân khỏi dự án, để lại nhà thầu bơ vơ. Hiện nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào dính đến Vạn Thịnh Phát ở bất kỳ hình thức nào đều ít nhiều gặp rắc rối với cơ quan điều tra của Bộ Công an. Vì thế, cổ đông đã đầu tư vào cổ phiếu của contech cons rất hoang mang. Vào ngày 17 tháng 11, công ty cổ phần xây dựng Contechcons, mã chứng khoán là CTD, đã có văn bản phản hồi đến các cổ đông về tình hình kinh doanh các khoản phải thu liên quan đến chủ đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát trước những tin đồn liên quan đến hoạt động của Contechcons. Hiện nay, trái phiếu của An Đông đang có nguy cơ bị biến thành giấy lộn. Cô Thích Con cho cổ đông biết như vậy, 100% danh mục trái phiếu công ty đang nắm giữ là trái phiếu có tài sản đảm bảo và cam kết mua lại từ tổ chức tín dụng uy tín, danh mục đầu tư đa dạng với hơn 6 tổ chức phát hành. Tuy nhiên, họ không phủ nhận là trong tay họ có giữ trái phiếu của An Đông hay không. Đây là hình ảnh Cortecons đang phải gặp vấn đề với các dự án. Theo như thông tin được biết, chủ đầu tư Vạn Thịnh Phát có đàm phán trả cho nhà thầu dưới dạng trái phiếu hoặc cổ phiếu của họ. Đấy là một phần để giảm bớt gánh nặng nợ nần và cũng là để cột nhà thầu cũng như nhà đầu tư hoặc người cho vay vốn với Vạn Thịnh Phát. Không biết có thấy con có bị dính hay không? Nếu bị dính thì cổ phiếu sẽ bị chôn vốn tại dự án IFC Thầu One. Thì quả thật con thấy con đang bị tòa nhà ma của Vạn Thịnh Phát ám ông lớn ngành xây dựng này. Tòa nhà ma IFC One Thầu là tòa nhà mọc lên trên nền vũ trường phi thuyền của Nam Cam trước đây. Vị trí rất đắc địa nhưng tòa nhà đã bị bỏ hoang 10 năm mới dục dịch khởi công lại. Khi sắp đi đến khâu hoàn thiện cuối cùng thì bà Trương Mỹ Lan lại bị bắt. Tòa nhà lại có nguy cơ trở thành tòa nhà ma tiếp tục. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dùng mỹ nhân kế để hốt thầu kế cao minh của bà trùm IEC. Đứng trước mỹ nhân thì đàn ông sẽ ngã đổ, dù cho có vững tâm cỡ nào đi chăng nữa. Vì thế nên người xưa có câu rằng, anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Để dạy cho đời sau hãy tránh xa, nhưng cuối cùng người đời vẫn như thế. Mỹ nhân là kế có trước cả thời Tô Vũ viết cuốn Binh Pháp Tôn Tử Lừng Danh. Ông Tô Vũ chẳng qua là người tổng kết lại những kế sách mà người xưa đã dùng. Kế mỹ nhân là kế dễ nhận ra chứ không khó, tuy nhiên không phải ai cũng bước qua được. Đặc biệt là các quan chức thời này, tiền của họ không do mồ hôi nước mắt làm ra nhưng trong tay lại nắm quyền lực rất lớn. Cộng với tình trạng đạo đức quan chức xuống cấp nghiêm trọng như bây giờ thì việc răng bẫy Mỹ nhân kế sẽ làm rất nhiều quan chức bị sập bẫy. Đây là hình ảnh bà Hoàng Thị Thúy Nga, một mỹ nhân trong giới doanh nhân tại Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Nhàn là nữ nhân viên ngành tình báo nhưng lại đội lốt danh nhân, thế nên việc dùng kế để đưa một đối tượng vào chồng là điều khó tránh khỏi. Những ngày qua, báo chí cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng tiền hối lộ hệ thống công quyền để giành lấy các gói thầu khủng. Việc dùng tiền hối lộ thì chủ doanh nghiệp nào cũng có thể làm được, miễn sao có tiền để mà chi. Còn dùng người đẹp để dụ quan chức sập bẫy thì hiếm có người nào dùng được kế đó. Để giành được thầu, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ngoài việc chi tiền hối lộ, bà còn cho giàn trận quân xanh để trúng tới 16 gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Giàn trận quân xanh nghĩa là dùng các nhà thầu giả để tạo tham gia có vẻ như cạnh tranh, nhưng thực chất các hồ sơ dự thầu của các đối thủ IC đều là những đối tượng làm hồ sơ để IC trúng thầu mà thôi. Nhưng vậy, bà Nhàn đã bố trí hai tầng lớp để lấy cho được gói thầu này tầng hối lộ và tầng giàn quân xanh để thông thầu. Hai lớp giật thầu chưa đủ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn dùng một thuộc hạ rất xinh đẹp làm việc với các sếp chủ dự án. Đó là bà Hoàng Thị Thúy Nga, cựu phó tổng giám đốc công ty IC. Người này được đánh giá là mỹ nhân và làm rất nhiều quan chức siêu lòng. Chính nữ phó tướng này đã mang về cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất nhiều gói thầu lớn từ Đồng Nai cho đến Quảng Ninh. Đây là hình ảnh bà Hoàng Thị Thúy Nga khi tách khỏi bà Nguyễn Thanh Nhàn đã rất thành công vì bà có nhan sắc. Sau khi được Nguyễn Thị Thanh Nhàn chuyển cho ngón nghề của mình, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã tách ra lập công ty riêng và đã hoạt động rất thành công. Bà Nga tự móc nối với các cán bộ Sở Y tế Cần Thơ để thông thầu gói mua sắm gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhà nước. Đây chính là tiền của nhân dân. Bà Hoàng Thị Thúy Nga sinh năm 1975, Chủ tịch Hội đồng sáng lập công ty NSG Group là người nhúng chàm trong cả hai vụ án. Nữ doanh nhân này trước đây cùng làm công ty và là cấp dưới của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tức là cựu chủ tịch công ty IC. Về sau, bà Nga tách ra để mở công ty riêng cũng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế, thiết bị giáo dục cho nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đối với vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Hoàng Thị Thúy Nga thời điểm đó giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm trưởng ban quản lý dự án, phụ trách khu vực phía Nam trực tiếp cùng bà Nhàn gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các sở ngành và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để thiết lập các mối quan hệ, đặt vấn đề tạo điều kiện cho công ty IC trúng thầu. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã không truyền cho bà Hoàng Thị Thúy Nga kế tẩu vì thượng sách. Bà Hoàng Thị Thúy Nga được xem là người phụ nữ rất sáng dạ. Cách làm ăn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thế nào bà đều học hỏi và thực hiện rất tốt. Nhờ đóng vai trò chính trong công tác giành thầu, bà Nga đã mở công ty riêng và thành công. Tuy nhiên, bà Nga chỉ học được của bà Nhàn kế mỹ nhân, còn kế thứ 36 là tẩu vi thượng sách bà Nga không học được. Bà Nhàn đã đánh hơi từ rất sớm và cao chạy xa bay, còn bà Nga không hề đánh hơi được bất an nên cuối cùng đã bị bắt. Cuộc chơi này bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã tỏ ra là người có nghề, còn bà Hoàng Thị Thúy Nga non hơn rất nhiều. Đấy chính là sự khác biệt giữa người được đào tạo và những kẻ tay ngang.